Xin chào các bạn Hôm nay các bạn thấy phong cách của mình lại không? Mình trở lại phong cách của những năm trước đó Mình để mái tóc dài này nè Chủ yếu là mình chơi mình gọi là Nó là lạ nha các bạn Hồi xưa mình thần tượng Sonoku với Sinbad Mình biết không Sinbad là như cướp biển hay gì đâu bạn Mà chơi cái đầu kìa nè quấn cái băng rôn như nè thấy không bây giờ mình chơi khăn THOL mình sẽ quấn băng rôn như vậy quấn như vậy để mình làm những cái vlog thực hành cho nó bí hiểm và cho nó gọi là nó phong cách nó trẻ trẻ xíu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 có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT, CEO Duy Nguyễn, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với TH Live Stream quận 7 tầng số 3 Đây là tầng gì giờ nó không biết kêu tầng gì nữa Nhưng mà nhìn đây là cái lối đi vào nữa không Đây Nói tới Thor Stream là nói tới sự đẳng cấp Những điều mới lạ, đột phá, dám chơi, dám chi và dám đầu tư Đây là một chiếc máy tập, máy chạy bộ Mới nhập về, nóng hổi luôn Nhập 4 con bốn trung tâm đều có hết bốn trung tâm đều có hết nha các bạn Thì ở đây là chúng ta quận 7 Nó nằm ở tầng 3 đó nó nằm kế bên con sư tử con này cũng rất đắt tiền các bạn con này là khỏi nói rồi nó hai con quỷ này mắc lắm và tại sao hôm nay Di làm video này thứ nhất là cho các bạn thấy được cái sự đổi mới trong cái tầng 3 tầng 3 cách đây hai tháng nó khác nha bạn bây giờ là nó khác rồi bây giờ đó là mỹ đế hai em đầu nghe rắc tạ cái rắc tạ của là mỹ đế hai em đó à mượn cái chỗ này nói cái rắc luôn đi theo anh đây má cái rắc này thấy cái rắc này quyêu cái rắc này trời trời trời trời rắc ba tầng đó nhập bên California nha các bạn đây sắt thép độ rất là kinh khủng luôn mà thôi để bữa nào review có đắt riêng đi giờ quay qua, qua cái video nói về à, cái máy chạy bộ thôi thật sự bạn, bạn thấy cái máy chạy bộ nó lạ không nó nó nó nó, nó cong cong mà nó ạt ạt ạt là cong đó nha bay ạt chứ phải là ạt là nghệ thuật nha các bạn đây là một cái máy cái công nghệ nó khác nó kêu là slash bell còn cái kia là cái norm normal bell duy sẽ dành một cái video khác đi video khác duy review cho bạn được hai cái đó cận cảnh để các bạn hiểu được sự khác biệt như thế nào à, tất nhiên thì à, những cái phòng gym bình thường á, thì họ chỉ dừng lại cái bò beo cùi là cái máy cái máy cái bò beo mà tập bình thường chạy chạy chạy bằng thẳng ờ, nhấn nhấn nhấn nhấn rồi đó còn cái slap bell là một cái cái công nghệ nó khác cái công nghệ nó khác nha bạn nhưng mà nói tới cái slap bell này trời ơi trời trời ơi trời ơi sao nó bị gạch rồi em ráp máy cái gì nó bị rách rồi em kỳ giấy. trời uống quá đây thôi kệ đi thôi đắp mốt mình thay khác à, cái strap belt này á, nó có nó có tác dụng nó cho bạn cảm giác nó hai cái tác dụng chính bạn nó cho bạn một cảm giác real tức là cảm giác thật nó chạy giống như chạy trên đường vậy đó cái cảm giác nó thật và cái thứ hai nữa là cảm cái cái, cái tác dụng đó là nó giảm chấn thương thật ra thì chạy bộ thì có rất là nhiều cách để giảm chấn thương nha các bạn thứ nhất đôi giày bạn mua giày THOL là giảm chấn thương nè chạy bộ theo di nguyễn viêm phổ cũng là giảm chấn thương nè hít thở đều đều cũng là giảm chấn thương nè đó nhưng mà cái này á là nó cái máy thiết kế nó sẽ giảm chấn thương nhiều hơn cái đột sốc tức là khi mà bạn chạy nó sốc mấy cái mấy ốc này nè khớp khiết rồi nó này nó nó nó bị sốc sốc sốc sốc sốc này nọ kia thì nó sẽ dễ bị chấn thương tất nhiên con này mới leo lên là xỉu đó khó chạy lắm bạn thì uh, à, Di mượn video này Di uh, à, hướng dẫn sơ để cho các bạn uh, học viên THL có thể chạy được cái máy này công nghệ mới thú vị đó bạn à, còn đối góc độ chủ phòng á, thì bỏ tiền đầu tư một lần thôi không tốn tiền điện các bạn cái con này không tốn tiền điện nha đó chứ còn cái con kia mà bạn nó nó chạy bậy hắt chừng chừng 4 ac 4 ac lên maximum giai đoạn cao là nó 7 ac là điện thấy mặt luôn điện thấy màu luôn Đúng máy bơm nhà bạn á một một h một một ac một h một phẩy năm ac thôi đã tốn điện rồi mấy chạy bộ tốn điện lắm chạy sụp nguồn luôn á đó đeo lên là gung nghe không đó đó đó đó đó đó ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi đó ờ, cái máy rất là khó điều chỉnh nha các bạn rất khó chạy thì ờ, đầu tiên các bạn đi bộ chậm chậm là đi lên đây khỏi chỉnh gì đó, chỉnh được cái thời gian nè rồi bạn, bạn chỉnh thời gian thôi phân xanh máy này nó có kết năng kết nối bluetooth lo ngoài lo trong gì đó thôi, thôi, mấy cái đồ yêu đó thì thì máy chạy bộ nào cũng có nhưng mình không review nó anh chị các bạn đó. ở đây á là mình chạy hoàn toàn hoàn toàn là do mình luôn nhanh chậm là do mình chứ không phải do máy bạn đi nhanh là nó nhanh bạn đi chậm là nó chậm mà ví dụ bây giờ bạn bạn đi nha bạn, tôi đi chậm này nha đi chậm đi đó tôi đi giờ là đi chậm nè đó nhưng mà đi chậm bước nhanh nó cũng nhanh nó máy nó kỳ lắm nè bạn đứng lại đứng nè bạn đi nó đi à đó không không không giờ ví dụ tôi đi tôi bây giờ duy nguyễn đi chậm chậm nha mà bước nhanh nó hành đi nhanh nè nó nó nó nó không đó, còn giờ đi chậm mà bước chậm nè wow. là nó đi chậm mà cái máy nó có ma nó có ma nha các bạn đó vậy đi đi đi đi vừa thôi bạn đừng có tỏ vẻ là bằng mạnh bằng mạnh bằng mạnh chứ nó đó mình lên phải chiến đấu với nó nữa các bạn chứ ví dụ như cái máy mà bình thường á non màu beo á thì bạn đi tốc độ 6 bạn có đi chỗ nào đó là 6 thôi hiểu không còn giờ ví dụ như bạn đang tính đi chậm chậm mà hưng phấn quá nghe nhạc chặt đùng đùng cái đi về đi nhanh lên là nó nhanh đi nhanh lên là nó nhanh này không đó nó à, à, nhạc tập đùng đùng rồi thấy mẹ rồi rồi lúc đó là bạn sợ bạn hoảng lên bạn hoảng lên bạn càng chạy nó càng nhanh bạn ờ, ờ, càng chạy nó càng nhanh ơi mà ơi sao đứng sao đứng chậm chậm chậm chậm chậm lại đừng sợ té đó cái khó nhất là cái này nè cái khó nhất là cái chỗ đó đó bạn đang chạy xong đứng mấy ông nội mấy ông mới tập á thì mấy ông ông làm gì nè đúng không có gì đu đây à, có gì à? đu đây không ờ, đó, đó chứ đang chạy bố ơi đứng sau đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng rồi chưa đó rồi chưa cái này nó rất là nha các bạn tức là cái tức là cái cảm giác chạy nó chân thật các bạn đi từng bước vậy nè nó rất là chân thật nó kêu rò rò rò chân thật đã lắm đó đây là cái món quà mới mà công ty BBT đầu tư với các bạn luôn chạy đua vũ trang nói tóm lại thì ờ, trong bài viết bài viết trên website nha các bạn thì sẽ cập nhật hình bốn cái vị trí mà cái máy này nó nằm ở trong THOL Sim Center bốn chi nhánh còn ở trên ờ, quận 7 quận 7 này nè quận 7 thì nằm lầu 3 quận ờ, Bình Tân nằm lầu 2 còn hai kia đang nghỉ chỗ đó thì cái máy cứ đặt ở đây thì các bạn cứ lên các bạn chạy thôi không cần phải ghim điện không cần bật chỉ chân canh giờ luôn khỏi cái công á chạy chán xuống đó bạn chạy thì nó chạy bạn đi thì nó đi nó sẽ làm theo bạn nha bạn nhớ đó nó vậy đó chứ không phải là bạn làm theo nó mấy cái máy kia là bạn làm theo nó còn này là nó làm theo bạn đó, bạn ác còn nó ác hơn bạn bạn hiền nó hiền hơn bạn nha mình à, sẽ nói ờ, nói sơ cho bạn tầng 3 giới thiệu nha giờ đây là mình đi vô không vô thấy hai máy này ngon ngầu ngầu chưa đẹp chưa để ờ, tháo toán không xong rồi đi qua đây là hai toilet phải không toilet đây toilet nam đây toilet nữ rồi vậy thôi trong đây là khu tập lum hết á vừa tập tạ dumbbell mà vừa tập đẩy ngực mà vừa tập BBMS mà vừa tập functional mà vừa tập crossfit này nọ ở trong cái khu kia thì có cái máy mới mua đó máy mới mới mới gắn về ờ, hôm hôm qua cho bạn thấy đó video mình làm ngắn gọn thôi các bạn làm ngắn gọn chia sẻ cho bạn cập nhật cái cái, cái máy chạy này và cố gắng truy cập website thhl gym thlgym com vn để có những cái bài viết nó, nó, nó, nó diễn giải cho bạn hiểu hơn và những thiết bị cũng như là phương pháp tập luyện của Thanh Online nha các bạn.